dạ lời đầu tiên cho em xin phép à, chào anh Quỳnh linh chào em xin chào à, chị hồng vân chào dạ, cùng em. À, bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình dạ em tên là lê văn mạnh em năm nay 36 tuổi Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà hơi giờ hơi yếu đúng không? Dạ, là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng trong làm hơi yếu. <laughs> Rồi thoải mái lên nha. Dạ, vâng. Thoải mái lên. Rồi, còn em nè Dạ, em à, trước tiên em xin chào chị Hồng Vân Anh à, Quyền Linh Chào em à, Dạ, chào anh trai à, bên cạnh Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Em tên là Lê Thị Thu Lan Năm nay em 28 tuổi Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã Và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên à. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai Em bây giờ chào Thiểu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là à. chào dạ quý rồi dạ. bạn trai ơi thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè rất là mạnh mẽ không dạ vâng Rồi mạnh điểm à, yếu và điểm mạnh của em là gì mạnh dạ em à, về điểm mạnh của em là em à, người rất thật thà em biết lắng nghe quan tâm và chia sẻ ừ. biết nấu ăn và không hút thuốc còn uh, điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói với em thẳng tính với tính em cũng hay cằn nể Thôi, em bên còn gái. em về ờ, ưu điểm của em á thì em rất là hài hước vui vẻ tự lập và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết rồi em có cái biệt tài gì không em thì có hay bói toán em là gọi là có duyên thôi ờ. chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước mà thực sự ừ. là em cũng là đảng viên ừ. nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan ừ. nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác à. nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác và cả con người cũng vậy cho nên người ta cứ hay thích ừ, tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó à. chị coi em um, à, anh khỏe em ơi <laughs> dạ chị sống sống thọ không hay là chị có chị giàu không chị giàu không em dạ. đây là thiên cơ bất khả lộ nha nhưng mà em lộ chị cái đường à, sống với chị nha chị sống rất là thọ con người chị à, là có quý nhân phù trợ tại vì cái tâm chị rất là tốt dạ đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh bệnh của coi, chị thôi nhé. coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em <laughs> anh ơi cho anh <laughs> bây giờ là rất có thọ rồi nha tôi nói cho ông hả? biết nha coi giùm anh được không thứ nhất là người nào có duyên với em em mới coi được mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ nó sáng khó lắm anh coi chỗ kín hả thôi về bữa nào đi <laughs> rảnh rảnh đi coi em dạ. em có mấy mối tình rồi để em nói thật luôn vâng ngày xưa ừ. là em đi học em cũng say nắng đứa đự hai anh nhưng mà em không vượt qua được chính mình làm sao tại vì kêu yêu đương mù quáng cái em tập trung đi học với đi làm ờ, thì tính em thì như con trai mạnh mẽ nữa cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn anh à. tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? không ai làm em rung động được biết đâu nay anh mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao em em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được ờ, Rồi. em rung động ạ anh mạnh lắm á nha dạ em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa dạ em thì ít khi nào mộng mấy cái, đó lắm tại vì em nói thật em tâm sự luôn tại vì em ở trong môi trường quân sự á mấy em nó nằm nó phơi đó hết rồi có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn không cảm xúc một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi luôn thử coi có cảm xúc không em dạ giới tính em có rõ ràng không dạ em khẳng định là em là em là mạnh mẽ tính nam nhưng mà em em lại rất thích đàn ông có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không, không? em không thích phụ nữ phơi em rất là thích trai đẹp ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có tại vì nó khép lại em vừa nhìn cái nó khép lại nó không cho em xem đừng khép nha mạnh <laughs> phơi luôn nha mạnh nha em đang nói là trái tim ừ ok dạ bây giờ mạnh là em có mấy mối tình rồi em à, mối tình à, chính thức thì một mối tình gọi là cũng kéo dài được hơn bốn năm chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay em cũng có quen rồi xong em có hơn một năm thì em hỏi cưới nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng cứ à, bảo là cứ chờ một năm nữa xong một năm nữa em lại chờ cứ vậy á À, hai đứa thấy không tiến tới xong em quyết à, chia vâng. tay rồi bây giờ em muốn tìm một à, nửa yêu thương của mình như thế nào em diễn tả coi em thì à, muốn tìm một bạn nữ cao khoảng một m năm hai đổ lên tóc ừ, dài không nhuộm tóc loè loẹt không xăm hình giống chị hồng Vân được không dạ chị ôi chào em giống chị hồng vân thì quá tuyệt vời đây <laughs> ôi sao thấy nó không vô đầu ta Và bây giờ nói về tính cách thôi coi có vô được miếng nào hay không nè biết quan tâm chia sẻ biết quan tâm chia sẻ dạ, chắc tôi nghĩ là có họ làm cái cái cái cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi rồi gì nữa thì, ờ, trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy chắc chắn rồi tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết giờ yêu một nếu có gặp em một mình em thôi vâng biết uh, kính trên nhường dưới có kính trên nhường dưới không dạ có ạ à. có đúng không hai hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà, mà có không dạ có có luôn đúng không dạ. vậy là ba cái rồi nói chung là tính cách là đầy đủ hết ừ. những cái ừ. gì em muốn rồi bây giờ hỏi em nè dạ. em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào dạ bố em dặn rồi là phải là đàn ông đúng rồi phải dạ. là đàn ông. em có là đàn ông không dạ, dạ. chắc chắn là đàn ông rồi chị <laughs> ok dạ. đàn ông về ngoại hình thì nếu mà cao được một m sáu trở lên á thì tốt dạ em ờ, m sáu hai chị ơi m sáu hai ông ờ, ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy mà vừa thì, thì tốt hơn ừ. dạ còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm chị thấy điềm đạm đó à, tự lập dạ em có tự lập đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh không có đâu em ơi không có đâu em ơi dạ. và đặc biệt á, là phải trung thủy Ngồi anh rất là trung thủy đây là lời nói quan trọng là sự chứng minh yêu cầu em phải trung thủy đó và người đàn ông là phải cầu tiến tôi thấy là hai bạn này ở cái phần về tính cách á là rất là tương thích luôn á tương thích thì cũng không nhiều lắm nhưng mà bổ trợ cho nhau á chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có ờ, không có cầu được ước thấy đó chung là ngoại hình thì à, mình à, mình đề ra vậy thôi nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị hey. đó rồi bây giờ mình kéo rào nha để hai bên gặp mặt mở rào không gian này là của hai bạn đó bắt đầu đi để dạ, em chào anh Đến chương trình à, anh có bó hoa tặng em Đây là bó hoa anh gói 9 bông Tặng à, tượng trưng cho à, tình yêu vĩnh cửu Và đây là một cái viết anh muốn Nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình ạ Dạ em xin cảm ơn anh ạ Và em cũng có món quà tặng cho anh Dạ đây cái khi đèn xong tinh dầu Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt vâng dạ bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè rồi tâm sự em, với nhau đi à, lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào có xem bói được anh không <laughs> nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm mà chắc là ít nói sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm thân thiện cảm ơn dạ. em còn anh thấy em thế nào ạ à? em rất dễ thương xinh gái dạ. em xin cảm ơn anh ạ thế em à, quan niệm thế nào về à, tình yêu à, hôn nhân với gia đình dạ đối với em á là tình yêu hôn nhân thì phải có sự đồng ý chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á, thì mình phải tự giải quyết chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình anh cũng đồng ý quan điểm với em với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì à, thứ nhất là mình phải chân thành với là phải trung thủy thứ ba là phải biết ừ, nhẫn nhẫn nhịn với là chịu đựng được những cái cái cái à, điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em thì còn thì em cũng nói thật sự á em là rất là thích đàn ông em là rất là thích đàn ông nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng chứ vòng vo là em không hiểu nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được bạn làm tất cả mọi thứ dạ. thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn ấy muốn bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là Đúng rồi. nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau Đúng rồi. mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết á ý là như vậy đó vậy là quá khỏe rồi chị vân quá khỏe luôn cho nên ý nói là anh ừ. làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi ừ. và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra đúng dạ em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì thì anh thấy có được không quan trọng là bên bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau nếu mà mình có có cái tiến tới với nhau cũng là hai vợ chồng á thì năm nay anh ăn tết nhà nội thì sang năm ăn tết nhà ngoại rất là, là bình thường không có gì hết nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh anh là quê ở nghệ an anh vào trong này lập nghiệp trong này nhưng mà anh à, cũng mua đất ở quảng quảng biên cũng gần gần nhà em có đất rồi chắc ở đây rồi ừ. giờ thì mình uh, giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi Dạ, về đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý khán giả một bài hát về quê hương xứ nghệ của em dạ. em có về xứ nghệ với anh không đất miền trung mưa dầm nắng gió về đó rồi em thương nhiều hơn nữa bởi nơi anh thăm đường tình quê em có về xứ nghệ với anh không có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội cầu dân ca bật nguồn từ đồng ruộng để ai xa luôn vẫn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vì dặm người ơi về đi em về với quê anh nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghệ về bên anh nghe lời thương của mẹ em làm du xứ nghệ nò ham kẽ giàu sang dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai giữa đàn nói yêu em lời yêu thương còn mãi em thương theo anh về xứ nghề cùng anh em thương thì theo anh về xứ nghề cùng anh dạ xin hết ạ ông anh ạ Đấy. em cũng uh, hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng trang một bài ạ à và em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới vẫn biết anh đang kề bên mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động Trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối Giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi Để em đây được yêu mãi người Đừng rời xa em nhé người Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi Nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui Nợ nhành hoa người treo nơi ban công Em nợ những tiếng cười Nợ lúc anh quan tâm về em nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em em nợ anh trời ơi dễ thương quá à hay quá thôi bấm được rồi đó linh ơi thực chất á hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương còn em á cũng bộc trực rồi yeah. Dạ. thoải mái và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ có thể những cái áp lực bạn vẫn bình tĩnh như thế anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau giống như lúc đầu anh nói đây bây giờ thì à, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến đến giờ phút phải quyết định để tay vào nút bấm đi các bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem nữa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không tự con tim mình quyết định ba hai một một cùng một lúc trời ơi hòa nhiệt quá cái tiếng hòa nhiệt quá rồi đấy lúc này có thể nắm tay nhau à, dạ. anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi mặc dù là yêu rồi nha ừ. nhưng mà hồi hộp hơn bạn này bạn này tại vì khép lại thôi không khép lại không nha khép nha hứa đi hứa với bạn ấy đi nói đi anh sẽ không khép anh hứa em là không khép bây giờ nè thụ hôn đầu tiên cho cháu xin phép ờ, cô xin phép em không sao cho rung á em đang rung từ để, để em rung anh em rung đó thôi cố gắng ờ, tìm hiểu nhau anh thấy rằng cặp này dễ thương đó